hello các bạn nha hôm nay à, mình à, sẽ gửi đến tất cả các bạn một cái bản hack rất mới nhất các bạn cái bản hack này à, hiện tại là trên thị trường rất chuộng nhá đó là cái bản hack bầu cu xoay nhá có tác giả là Star Game này cái bản này nha các bạn rồi cái bản hack thì các bạn cũng biết rồi nó sẽ có hai chức năng nhá là chức năng quy lực và chức năng cầm cái nha các bạn đấy hôm nay mình sẽ test cho các bạn xem cái độ chính xác của nó như thế nào nha phía này Đấy. bây giờ là mình sẽ test cái chức năng ờ, quy luật trước cho bạn xem nhé Đấy. rồi ví dụ như ván này nó là gà nai ké này rồi chén này mình đánh con tôm nha các bạn tôm nè đấy các bầu con tôm các bạn thấy không hai con cua một con tôm này đánh bầu nha các bạn đánh bầu này để bạn xem nha mình đánh bầu nha đấy thấy chưa hai tôm một bầu rồi chén này mình tắt ké và ké này ké nha rồi tắt ké mình vừa ké nhé các bạn xem nó có ăn ké không nha đấy hai con luôn các bạn thấy không độ chính xác của nó không đấy hai ké một vòng. rồi cái này mình đặt tắt ké vừa tôm là các bạn tắt ké vào tôm đấy bạn xem cái độ chính xác của nó nhé đấy bạn thấy không rồi vừa rồi là mình đã test cái chức năng quy lực của bản hát nha bây giờ mình sẽ chuyển sang cái chức năng là cầm cái của bản hát nha các bạn rồi cầm cái thì à, bây giờ là mình sẽ xin phép mình chạm với công tắc cái rồi mình sẽ né cho các bạn xem nha rồi mình xin phép mình che công tắc cái lại nha đấy cái chức năng cầm cái thì à, nó sẽ à, cái be điểm né nhá về mỗi điểm là sẽ né hai con nha các bạn Đấy, bây giờ mình sẽ né cho các bạn xem nhé giờ mình né con nai đây đây không có nai nhá đây, đây re ghè bầu cua đây không có nai này các bạn xem nhé đấy hai gà một tôm đấy mình, mình mời chén nữa nhé rồi đấy rồi mình xin phép mình bỏ một chén nữa rồi mình à, sẽ tạm dừng cái video tại đây nhé không không có nay này. rồi đấy, những bạn nào có nhu cầu à, cần cái bản hack hoặc là cái quy luật của cái bản game này thì liên hệ mình qua số điện thoại mình đã trên màn hình nhé 0986 998 235 bên mình thì chuyên cung cấp tất cả các loại game bầu cua sóc dĩa tài xỉu Đấy, quy luật của bán hát của bán hát đều có hết nhé các bạn rồi chào các bạn nha